đánh liêng nhá liêng đi gà bao nhiêu gà năm trăm đi năm trăm bao nhiêu mấy anh em phải đánh nó nó nó nó, nó gì tí ngoài nó hai triệu nhá to thế à chơi đi chơi đi hai triệu ẩm to thế à bằng ga nhỉ ẩm bằng ga chưa ngài ờ, có bà tẩy chưa ừ sao rồi đi đánh đi bỏ chịu bỏ đi bỏ à hai đến ba hai tám điểm mà không ai vào tám điểm đánh điểm ai dám dám dám phạt không bật trên đúng không vẫn lâu rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bốn này ok chưa đúng cúc vậy đấy chia đi được. to chồng này chồng chồng 4 triệu 4 triệu 1 2 cân 8 triệu rồi 3 4 đúng không thế là 4 là lợm đúng không sự biết ngay được mua điểm đấy 11 lên 9 biết luôn chả biết thì sao bỏ không biết làm trong à trong 4 triệu cân. 4 triệu căn 1 1 2 3 4 gửi luôn thêm 4 đúng không gửi chạy trước đi mấy là cân nhỉ 4 là cân đúng không 1 2 3 4 thôi cân đủ ăn thì cần thì phải đánh to đấy cân cân cân vừa chín hai nhà thì đang chín điểm ăn lâu rồi liêm mới phạt này. phạt cái gì có điểm thì đánh có điểm thì thôi quả đấy một là phạt hai là bỏ chứ bỏ chứ còn gì nữa chứ còn cân gắng cân gắng gắng còn phạt này à, một triệu. này hai này ừ. đấy thiếu hai triệu đặt xuống cái cúc đâu hay cất vợ gọi con thì tắt mẹ máy đi đánh bài cho đàng hoàng vợ gọi chồng không? chồng xong không hai ba thôi thôi đừng còn chồng nó thua đấy mới ông biết chồng à ừ. cân quả này nó hơi nhiều ấy nhỉ cầm cần nhá rồi đấy thêm hai hai là cân gì sau hai ông 6 triệu một cân tôi làm bốn rồi chưa mày e là có bốn nước bài là có nên đánh không yếu thì ra ngoài chứ bỏ đi câu anh bỏ bỏ hai triệu cân à ừ. cân là đủ ăn này chín cân thì chỉ biết thua rồi chứ còn chín rồi chín ừ, may mình được bốn điểm ấy nhỉ chín điểm đỏ thế cay ba con chín sợ may mày mày mày không thêm cắt đi một hai có ẩm trồng không cái gì có ẩm trồng không ẩm gì ẩm sợ gì ẩm bao nhiêu 4 triệu 4 triệu 4 triệu ấy ừ. mà thôi đéo coi cân lên bài đánh bỏ mẹ bài cờ này may không ẩm chưa cân 4 triệu thôi ăn luôn đi khỏi cân ăn luôn hai điểm hai điểm bảy điểm Vâng. đây này cúc đây đi tôi ẩm nào hai triệu ẩm cái ẩm thôi như ra xanh chín luôn xanh chín luôn kỹ quá này được gì đâu đây chắc cú đây ông, ông kia có gà tí không tôi ông gà tí này chào bao nhiêu ba triệu đi ba triệu tôi đang gào, ngày ông lại tính hỏi làm gì không phải bốn triệu cân rồi để đấy 4 triệu cân 1 2 3 4 triệu này 1 2 3 4 tôi mượn 6 triệu đấy nhá thêm 10 triệu nữa to đấy nhỉ chịu thôi ba điểm bỏ thôi là kia mười ông thả tôi luôn xong cả ngoài luôn chứ cần bảy điểm nên thui không nhá Bảy điểm sao ăn được ăn cái gà đúng không cái gì cơ liên quan gì đến cái gà Ba tao đâu nhỉ đây đúng không cái gì mà. đấy để từ từ đã tôi vô tiền đã to quá nhưng bảy đến thui bắt tám bắt bài này đây Ôi. một tịt tôi trả lại tiền gà cho ông gớm mà đây đấy à. gà ông này một triệu, hai triệu này ba triệu này 4 triệu này triệu. 5 triệu này 6 triệu này đấy chưa ông ăn ông ăn ngoài tôi ăn trong thế thôi có cái gì đâu mà đơn giản thế có gì đâu đúng không Đã, toàn hết đi. đấy không ẩm à thôi Trời ơi. Tới 2 triệu. Bỏ. 2 triệu. 2 triệu bỏ. 2 triệu là 2 triệu là cân đúng không? Ừ. Đủ 2 này. Mấy triệu đây? 2 triệu rồi. Ừ. 2 triệu đúng không? Ừ. 1 2 thêm bao nhiêu thêm? 4 5 bắt vào 5 triệu đúng không 5 triệu bắt cái cái này hai này ba này bốn này năm thua luôn bắt ăn đi ăn thì ăn đi bảy điểm. 7 điểm nghe tù lào ghét nhất những thằng tù lào hồi nãy ông tố ông được ăn rồi đấy tôi tố tôi tôi thua ở ngoài tôi ăn phải cố gắng ăn ở trong nhưng ông có thua ở ngoài đâu mà không thành công Ê. Cái không ẩm à? Nhà này à, cái cái không ẩm à? Không ẩm. Không ẩm lên bài đi. Lên bài nhỉ, quên mất. Ê. Ngáo thật. 2 triệu. Kìa. Yeah. Thôi từ bỏ. Mấy triệu cân? 2 triệu cân này. Tiếp tục thêm bài to thế mấy đủ chưa đủ rồi ba triệu đây khó nhanh nhỉ một hai ba triệu là cân này đúng không một hai ba thêm 3 triệu có Đấy. điểm đâu mà bát thôi có điểm đâu mà bát đây được 3 điểm mù 3 triệu ông chú chạy đây cơ mà các ông nghĩ gì Ủa, ông hết thì nhanh sao được cái vào dưới nhà nhà, nhà, nhà to nhà có nước bán tước thì đỡ cái đây rồi này rồi cái to mà ăn này ẩm đi trồng đi ông dễ không ẩm cái không ẩm cho được ẩm đúng không cái đánh trước cái cái ẩm cái ẩm gì à cái đánh mẹ đi à, thôi, nhìn bài đánh cho chắc cú là vờ tí bỏ ơi yeah. Dạ. 7 triệu 2 triệu cần thêm 5 triệu ăn đi Đúng. ăn rõ ràng sợ bố nhà bên này công một này hai này ăn làm sao được ai cốc đấy ai cốc sở được đây cốc cho rồi tôi nó phải cứ cẩn thận này đấy. 2 triệu này được rồi đồng đi đi đồng bốn ừ. được chưa mình chẳng nhẽ đồng tám ừ. thôi bỏ ai xuống 8 mất quá ừ. điên là điểm tám tiền đâu ẩm tám ẩm tám thua luôn ẩm cân ngay 6 điểm cân ngay 8 triệu mà ừ. cân 8 cân à? tám triệu cân một hai ba bốn năm sáu bảy tám Cần người đã tính sau Cần Tôi mà triệu cân tôi cái à Ông ờ, uh, 6 Ông uh, ẩm 2 đúng không? 6 triệu Ông uh, ờ, 4 triệu 4 thôi triệu. À, 4 triệu 4 triệu cân này 4 triệu thêm ba Ván này thua nữa lên cho nào một không có nước hẳn luôn đi mà xong ba triệu đi ba hai ba một hai thêm năm ông thêm mấy ông này thêm mấy ba ba năm tám đúng không một hai ba bốn năm sáu bảy tám ông thêm ba ừ. cân nữa tính sau cân tiếp cần gì không có chất chát gì không không có chất cũng kệ thôi đây đây là gió vàng 5 triệu cân tiếp tục thêm mấy thêm ba cũng thêm ba ông kia hết tiền hai triệu cân ông thêm ba là cân thôi đủ ba thêm lại năm một hai sợ nhỉ Bốn, thêm mẹ một lần nữa cứ thêm ba thêm năm này đau đầu nhỉ một 2 3 4 5 6 7 8 cứ đi cân là chết người thật cân này 1 2 3 1 này 2 này 3 này 4 này 5 này 6 7 8 9 thêm mẹ 10 triệu số lại bài còn lại thừa vứt đây này cho cân thiếu được không không thiếu cái gì ông cân không cân ông bỏ đi bắt con lợn này lại chứ nào ừ. Chết đánh kệ chứ mười triệu à ừ phải lấy tiền rồi tiền lẻ à tiền lẻ tiền lẻ cũng được thế ông ông cứ cầm cầm cái đống này ra xong xong bỏ báo mồm đi thế mà cân hay như nào 3 triệu cũng thêm thôi cứ báo mồm mới đó phải tính 10 triệu cân đúng không à. Ờ. 10 triệu cân thêm uh, tiếp 10 triệu nữa tôi này có đủ 20 triệu không đủ đấy thừa đủ luôn đó, ông đưa ra thế nào đấy ra thế nào ông cứ để rồi. ông đánh 10 triệu thêm 10 triệu thêm 10 triệu. thế ông ông thêm một ông 20 à, triệu cân đúng rồi tắt luôn 2, 4, 6, 8, 1. ông ơi đếm đi nó xong rồi đấy thiếu 5 triệu rút vào đây Bài kinh này Hết rồi thôi Bảo ông bao nhiêu khóa khóa đi Có đỡ phải thằng nhằng Thôi Ông thiệu bảo là thêm 5 triệu thôi Thêm 5 nhá 5 tôi bắt bạc nè ừ. Ông còn tiền không? Tôi thiếu gì tiền, ông không khó chứ có thêm nữa cũng được xong chưa Khoan tứ, ông vào đi, tôi đủ rồi, tôi đủ 15 đây rồi. Rồi, ông vâng. bỏ vào đi. Tôi tôi với ông ờ, xem lại chứ nào. Xong chưa? Tôi uh, ờ, bỏ 15 triệu là căn luôn đúng không? Ờ. Không ai được thêm nữa thôi đúng không? Không, ông này phải bỏ 5 tôi, triệu. Tôi tôi không chẳng cần thêm nữa, ông hết tiền thôi bỏ vào đi. 1 2 3 4 5 Tôi đã nhẽ như cân là tôi phải mở trước nhưng mà bây giờ tôi vì các ông tôi phải cân. Đánh cho tôi thêm nữa Ông thôi. Ông này đầu cánh hỏi trước đi sao ông này yếu thế ông này, đầu tiên mời mời anh ấy tôi có yếu đâu mà tôi riêng cay rồi ăn đi cái này vứt mẹ em ba con ngỗng đây này tôi chưa Ôi. hết tiền của mẹ em. ngồi yên đấy ngồi yên đấy Ôi. đây này ba số đen ờ. thế à Yuka ba người to lắm đấy Ôi, bài bài bán bài trước của mình ở đây nhỉ? không video vừa rồi là một cái minh chứng cho cái việc mà đánh bài không thể làm bài được như các bạn đã biết nếu như mà đánh bài thì phải là bịp mà bịp bằng cách là chia bài thế nhưng mà cái video vừa rồi tôi làm với mục đích là để cho các bạn biết nếu như mà không chia bài thậm chí là không được sờ tay vào bài mà vẫn bịp được thì bằng cách nào thì uh, trong đoạn clip vừa rồi đấy thì, thì, thì, thì tôi có mấy văn đánh gọi là đặc trưng ví dụ như là cái tôi lên bài là, là có sáp có liêng nhưng mà tôi vẫn bỏ bởi vì là tôi chắc chắn là biết bài của đối phương nó đã có những cái gì rồi có liêng cất cao hơn hoặc là có xếp sáp cao hơn thì tôi mới bỏ hay là một số ván bài là tôi điểm thấp nhưng mà tôi vẫn đuổi rất là căng thì bởi vì tôi biết là bài mặc dù bài tôi điểm thấp nhưng bài của đối phương điểm cũng thấp cho nên là tôi có thể đuổi người ta chạy được đấy là cái, cái thì bởi vì tôi đã biết điểm của đối phương rồi thì biết điểm đối phương bằng cách nào thì tôi đã sử dụng cái bộ bài chuyên dụng nếu như các bạn nhìn trên clip hoặc là nhìn ở ngoài đời thì bộ bài này các bạn không thể phân biệt được đây là bài gì nhưng mà khi mà các bạn đeo cái bộ kính áp tròng này vào này thì các bạn biết rõ ở bên trong này là trong bộ bài này là có những chất gì chất gì đây là bộ kính áp tròng loại mới nhất này đây nó gồm hai cái mắt kính này hai cái mắt kính đeo bỏ trong cái lọ này thì anh em có thể là tham khảo qua cái clip sau tôi sẽ làm rõ hơn nhưng mà hai cái kính này mình đeo sát vào trong mắt ấy, thì người ngoài nhìn vào không thể phát hiện được là mình đang đeo kính mắt là như nhìn vào như là bình thường nhưng mà khi mà đeo kính này vào á thì mình sẽ nhìn rõ từng chất của con bài đây này đây, đây tôi sẽ đeo kính qua camera các bạn thấy này đây đấy con này là con gì chín chín này đấy con chín nó có một cái vòng tròn và nó ngang này để phân biệt với con 6 đây nếu mà nó có viết số 9 đơn thuần thì nó sẽ nhầm với con 6 này cho nên là nó sẽ viết có cái ký hiệu nó khác hơn mà nó rõ nét nó nét không anh em nhìn nét không đấy đây này đây 8 8 8 tiếp các bạn nhìn rõ không đúng không 4 rất là rõ ri đấy ri át đấy 10 5 10 này đây con các bạn để con 10 này con 10 là người ta đánh dấu bằng chữ thập chữ dấu cộng gọi là chữ thập nếu người Trung Quốc thì người gọi là chữ thập đấy thập là 10 đúng không thì đấy là cái cách mà ký hiệu để mà viết viết hai số 1 với số 0 thì nó nó nó to quá thì người ta viết là chữ thập đây ví dụ trong một cuộc chơi thì nó chia bài ra như này này đây chia bài ra các bạn đây bỏ bài bỏ kính vào nhìn phát là biết luôn này đấy con này, này đấy đấy nhìn là rõ luôn chia ra mình nhìn nhìn thấy luôn là mình biết bài này là mấy điểm 10 cú 2 10 cú 2 là hai điểm đấy đấy là cái, cái, cái về cái kính áp trong thì anh em nào mà cần tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại đang chạy trên màn hình đấy thì, thì tôi sẽ tư vấn về cái loại kính đời mới nhất bây giờ đấy đây là cái sản phẩm mới nhất bây giờ ok chào tạm anh em